bên kia đứng xa ra tí đi ba cái thôi này từ này là là quốc là của hoàng tử là quay ba vòng quốc tử là quay ba vòng không cần cùng tay một vòng nữa vòng nữa vòng nữa không không không không không không không không không à, mọi người nhặt luôn cái này đi cái đây mẹ đề nghị phụ huynh nhặt luôn ném đi cho họ đấy một người hướng dẫn là nhiều quá mất tâm lý kệ nó mới vui à, nó mất tâm lý chỉ có nhắc thôi người ta lực cái này đây luôn liền cậu đi này đó cậu đi vô chưa dạ. Để lớn là mình chơi khó hơn Giờ đi năm bước là năm bước rồi Không có chuyện là đi miết Đúng là không nghe ồn nào Đúng rồi Con không này con đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi Không được cái tới vậy Quay một vòng Quay một vòng Quay một vòng Quay cầu nữa Quay cầu Xoay cầu Xoay cầu Xoay cầu Tránh số Làm vô cái là phải ủ đầu Xoay rồi, được rồi, được rồi. Đâu đề nghị tất cả các cổ động viên này đứng đây một bộ không đi theo không đi theo dám đứng đứng người đó dạ dạ đó vận động viên là chỉ có bằng động viên mất không tất cả là bây giờ là đứng đây mình đấy không được luôn bây giờ nó là xuống xét đúng không xuống xét nhất luôn vui vui á cái cậu bỏ đầu múc gì cái trong liền đó làm gì đúng không đúng không biết Đúng không đúng không đúng không đúng không không được ai đi tới hướng nhà mình không đi một chỗ thì đứng nói thôi thì đứng nói thôi thì đứng nói thôi từ đây này đặt cái nào á lấy một người hướng về đây quay qua đầu này qua đây quay vào người dân đây nhanh lên hai ba đạp đây đạp đây đạp đạp đây đạp đạp đây đạp không quay không quay không quay nữa nữa Hả? chưa chưa chưa chưa đấy chưa đấy chưa chưa chưa đấy rồi thôi chưa đấy rồi thôi qua chưa đấy xuống. Lùi lại, lùi lại. Đây, đây, đây, đây. Đưa hết ra, đưa ra. Đây. ba là quay nè. Một, vòng thứ nhất. quay lên. Hai. Quanh lên, lên. chú đi á đừng chạy theo mà nó đập đầu á không nên ảo quốc cũng thế này đi đây đi đây đi đây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 tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục ông giật cái tay em đập giùm hết hiểu hiểu lực cay chưa hiểu lực cay chưa tái đó rồi đặt không biển cái ông ra nãy mua cái nồi nồi, nồi sành chi mua nồi thép rồi bắt đầu nó dễ đĩa đó chứ qua qua đi qua đi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 Rồi em là nguyên cái đi chỗ Mà cái này rồi nó lại đâu mà nó Mà cái đặt đặt này Đừng biết nó đâu như mình đâu mà Cái này trong đời thì đặt đi nữa thôi Nó bắt con hốt Nó bắt con hốt này Nó cái con hốt Nó bắt con hốt Lui ra thằng Liên đặt cái là nằm luôn đó. Lui ra, lui ra, lui ra. Ông đẹp cô quá, đập trúng dài rồi. Đi đi đi. chưa chưa vô chưa vô à chưa chơi thì bố chơi đi